Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Huyền Anh của em Mọi người xem video thì nhớ cho em một like, một đăng ký và một comment về ý kiến của mọi người cũng như giúp kênh của em phát triển hơn và một ngày ra thêm được nhiều điều bổ ích hơn để giúp mọi người có thể phát triển hơn ở trên thị trường mình đang theo đuổi thì để giúp các anh chị em đang thua tha về bờ thì ở video ngày hôm nay em sẽ chỉ mọi người về các cái cách xem biểu đồ và mẹo cũng như là những bí quyết giúp anh chị em có thể mang về lợi nhuận cao nhất ở bộ môn tài xỉu mà anh chị em đang theo đuổi. Thì để mang lại được một lợi nhuận cho anh chị em mỗi ngày thì bắt buộc phải có một số phương pháp và cách đầu tư hiệu quả nhất cho đến thời điểm hiện tại em vẫn đang áp dụng và đạt được hiệu quả rất là cao thì một khi đã đầu tư hay là chơi cái gì cũng vậy chúng ta cần phải có một số cái mẹo hay là kể cả đôi khi ở trong cuộc sống chúng ta cũng đang cần có nó phải không ạ? Thì với bộ môn tài xỉu này cũng như nó có rất là nhiều cái mẹo mà em đã đưa ra cho mọi người có thể áp dụng và đạt được hiệu quả một cách tốt nhất thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu và nhận biết về các cái dạng biểu đồ chính thì biểu đồ chính bao gồm là bảng chính, bảng đặc, bảng rỗng và bảng phải mưa thì bây giờ chúng ta sẽ vào bảng chính là gì thì như mọi người đã biết bảng chính là nơi hiển thị kết quả của mỗi ván và hình thức hiển thị là Prey là màu ờ, xanh banh cơ là màu đỏ rồi phải không ạ? Thì ờ, sẽ bảng rỗng là gì? Bảng rỗng thì cũng là hiển thị kết quả của tín hiệu được tính từ cột thứ hai của bảng chính và bảng rỗng được bắt đầu ra khi mà tín hiệu của bảng chính xuất hiện ở cột thứ ba thì tính năng của bảng rỗng là so sánh xu hướng của cột hiện tại trên bảng chính so với cột trước đó. Màu đỏ nó dựa vào xu hướng của thị trường đang ổn định và màu xanh cho thấy xu hướng của thị trường đang sai hướng thì bảng đặc là gì? bảng đặc là bản hiển thị kết quả của tín hiệu tính từ cột thứ hai của bảng chính và bảng đặc bắt đầu ra tín hiệu đầu tiên khi bảng chính xuất hiện ở cột thứ ba thì tính năng của bảng đặc so sánh với ờ, cột xu hướng hiện tại ở trên bảng chính thì chúng ta nên so sánh ở cột thứ hai trước đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phẩy mưa thì phẩy mưa là gì phẩy mưa là bảng hiện thị kết quả của tín hiệu được tính từ cột thứ ba của bảng chính và phẩy mưa bắt đầu tính hiển thị bắt đầu khi mà bảng chính xuất hiện ở cột thứ tư thì tính năng của bảng phẩy mưa cũng tương độ tự nghe với là bảng đặc và bảng rỗng nhưng nó chỉ khác là so sánh ở cột hiện tại với cột thứ ba trước đó thì mọi người Bây giờ hãy chú ý cho em thêm những cái mẹo sau Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái mẹo lén lút nha Thì tại sao em lại gọi đây là mẹo lén lút Vì khi mọi người chơi ở một bàn nào đó quá lâu Thì mọi người hãy nhớ cho em là luôn có người quan sát mọi người Thì khi mà các bạn thắng quá là nhiều thì đồng nghĩa với việc họ sẽ dám họ sẽ giảm tỷ lệ thắng của mọi người xuống và nâng cái tỷ lệ thắng của người khác lên thì khi đó có phải là thiệt không nên cái cách em muốn mọi người khắc phục đơn giản là để cho mình có một cái tài khoản chơi lâu dài thì chúng ta không nên ngồi một chỗ quá lâu hoặc là ngồi ở một bàn quá lâu và không nên đánh một bàn quá 10 tay và hãy liên tục đổi bàn để tránh được những cái tầm nhìn và tầm kiểm soát của họ điều mà em muốn mọi người biết ở cái mẹo này là chủ bàn họ họ có thể sắp xếp và theo dõi mọi người rất là dễ dàng cho nên mọi người phải thực sự linh hoạt di chuyển bàn liên tục để chúng ta có thể né khỏi được tầm kiểm soát của họ và chính là lén lút và mẹo thứ hai ở video này em muốn mọi người nhớ là mẹo đi chậm và đập mạnh tại làm sao mà em nói như vậy thì mọi người hãy cần nhớ cho em là những điều như sau đi vốn nhỏ nhưng mà chúng ta chơi chậm đi từ từ và tới khi nào chắc chắn thì chúng ta đập mạnh rồi ngừng hẳn thì khi mà anh chị em áp dụng được cái lối chơi như vậy thì mọi người người người cay cú không phải là chúng ta nữa mà sẽ là nhà cái rồi phải không ạ thậm chí cả khi mà chúng ta chơi ở ngoài cũng vậy thi thoảng người thi thoảng mình chọc một hai tay ăn rồi lại nghỉ thì có phải là đang tạo ra một sự cay cú cho chủ sàn không và đương nhiên cái tâm lý thoải mái sẽ dành cho chúng ta nhưng ngược lại để chơi được cái kiểu này thì mọi người phải học được cái phương pháp chọn bàn thì ở video sau em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phương pháp chọn bàn là như thế nào nên mọi người hãy cùng ờ, theo dõi kênh của em và có thể biết thêm được những cái em hướng dẫn thêm cho mọi người thì ok bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến mẹo thứ ba cũng chính là mẹo ăn non rồi nghỉ thì cái mẹo này cũng giống như cái mẹo quản lý lòng tham mà em đã hướng đến với mọi người ở video trước thì khi mà chơi mọi người sẽ không tránh được cái việc có thắng có thua nhưng cái cách để mọi người luôn thắng thì ngay cả khi mọi người ăn ít cũng được miễn sao là mọi người sẽ thắng dài lâu cái chuỗi thắng nối dài nhiều ngày và thậm chí là nhiều tháng nhưng mọi người có đủ tỉnh táo để duy trì được không cũng như cái mạch chiến thắng nối dài như vậy không thì với cái kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm chơi trong cái thị trường này thì em tích lũy được cả những cái bí quyết sau đây để mọi người có thể thành công và đầu tư khi mà mọi người tham gia chơi thì mọi người luôn phải tỉnh táo lúc nào cũng phải luôn giữ cho mình một cái tâm lý thoải mái không quạo thì mới mong tài lộc về với chúng ta ăn chút chút thôi nhưng mà chắc bền đừng có cái tư tưởng ăn tham ăn dày rồi chết bao giờ không hay nếu muốn học được uh, tất cả những cái điều này thì mọi người hãy liên hệ với em em có thể chỉ cho mọi người từng ngày và giúp mọi người có thể đầu tư thành công được còn với cái kinh nghiệm bao nhiêu năm thì em không thể nói hết ở trong một hoặc hai video được và không thể giải thích hết cho mọi người hiểu qua những cái video này nên mọi người ờ, có thể nhắn tin cho em em sẽ ok thì với video ngày hôm nay cũng đây những điều trên cũng là những điều mà em muốn chia sẻ với mọi người thì mọi người uh, muốn biết thêm nhiều cái hữu ích nhất nữa thì mọi người hãy cùng nhắn tin cho em hoặc là đón chờ follow ờ, kênh youtube của em để chờ những video tiếp theo ừ, với video ngày hôm nay thì cũng dài rồi em xin phép dừng lại ở đây em thấy là có rất nhiều anh chị em cũng vẫn đang chưa biết hướng nào để đi như kiểu là anh chị em đang mất phương hướng không biết uh, nên bắt đầu từ đâu và không biết chơi một cái trang nào để uy tín thì mọi người hãy cùng nhắn tin cho em theo ờ, zalo và tele em có để ở nội dung bên dưới mọi người cứ nhắn tin cho em em sẽ giúp mọi người em đã giúp được rất là nhiều anh chị em rồi nên mọi người có thể tìm hiểu và tham qua um, với video ngày hôm nay thì em xin phép dừng lại đây xin chào và hẹn gặp lại mọi người chúc mọi người có thể thành công hơn nữa ở trên con đường thị trường mình đang theo đuổi